Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một họa tiết trang trí hình voi nhỏ như thế này ha. Đối với mẫu trang trí này mình sẽ móc hai họa tiết, một là móc hình voi, sau đó là móc cánh ở phía sau nè và mình sẽ dùng kim khâu khâu lại cũng như là trang trí mắt cho voi ha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc ở đây mình dùng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4 nè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 các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ 9 một mũi kép đơn nè và tiếp tục chân thứ 8 cũng móc một mũi kép đơn móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở những cái chân móc cuối cùng này nè ta có cái sợi len thừa thì khi móc các cái mũi móc cuối cùng các bạn móc giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nha ta sẽ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này nè để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng sau khi đã móc được 10 mũi kép đơn vào 10 chân móc xích đầu tiên thì ở cái chân móc xích cuối cùng á các bạn cũng móc cho mình vào đó thêm một mũi kép đơn nữa tức là chân cuối cùng ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc cuối cùng ha như vậy là mình sẽ có 11 mũi kép đơn cho 10 chân móc sợi len thừa khi giấu vào trong mũi móc nè khi các bạn cắt len không phải giấu len nhiều ha để móc tiếp hàng móc thứ hai ta tiến hành móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ở hàng móc thứ hai này móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân ha ta sẽ thêm một mũi vào cái chân móc đầu tiên này sau đó tiếp tục cho mình các chân móc kế tiếp nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta được kép đơn thứ ba cho hàng móc thứ hai nè kép đơn thứ tư tiếp tục kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy kép đơn thứ 8 kép đơn thứ 9 kép đơn thứ 10 sau khi đã móc được 10 mũi kép đơn liên tiếp tính luôn cả hai cái mũi kép đơn cùng chân ở đây ha ta có 10 mũi kép đơn liên tiếp cho cái hàng móc thứ hai nè thì ở đây ta còn dư hai mũi móc hai mũi móc này ta sẽ làm chân sau của voi ha từ đây lên hai mũi xích sau đó quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và hàng móc này mình sẽ không tăng mũi nha chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở hàng móc này mình sẽ có 10 mũi kép đơn cho 10 chân móc ha và ta sẽ không có chân nào có thêm mũi nè móc cho mình cho đến cuối hàng kép đơn thứ 9 cho chân móc thứ 9 tiếp tục kép đơn thứ 10 cho chân móc thứ 10 sau khi đã được 10 mũi kép đơn cho hàng móc thứ ba rồi nè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 kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu cho chân thứ sáu nè kép đơn thứ bảy kép đơn thứ 8 kép đơn thứ 9 và kép đơn thứ 10 cho chân móc thứ 10 thì ở đây ta sẽ có hai hàng móc đều nhau có số mũi móc đều với cái hàng móc thứ hai và đây sẽ được coi là hàng móc phần bụng của voi ha từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích thì hai mũi móc xích này sẽ là cái độ dài của chân trước của voi nè khi được hai mũi móc xích thôi tiếp tục móc lên ba mũi móc xích 1 2 và 3 sau đó hai cái chân móc xích mà mình vừa gây nên đầu tiên nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là ta cũng tạo ra được một phần thân chân trước của voi ha và có cái độ dài bằng với chân sâu luôn nè hai mũi móc thì các chân móc còn lại ở đây mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc một hai kép đơn thứ ba cho chân thứ ba nè tiếp tục kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu cho chân thứ sáu kép đơn thứ bảy kép đơn thứ 8 khi đã móc được 8 mũi kép đơn liên tiếp vào 8 chân móc rồi ha thì cái chân móc thứ 9 và thứ 10 của mình á các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân tức là ta sẽ bo lại ở cái phần đầu này lấy len và đâm kim vào chân thứ 9 kéo len và kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân thứ 10 kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo cho mình lên qua ba chân móc trên kim ha thì như vậy là phần đầu của mình đã có cái độ bo nhỏ lại nè khi đã hoàn tất được phần chân trước rồi bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần đầu ha móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hai chân móc đầu tiên ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân nè lấy lên sau đó đâm kim lần lượt cho mình vào chân thứ nhất và chân thứ hai ha chân thứ nhất nè kéo lên kéo qua hai chân móc lấy lên đâm kim chân thứ hai kéo lên kéo qua hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim tiếp tục hai chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tức là hai chân đầu tiên chụm lại thành một chân thì hai chân kế tiếp ta sẽ móc rời ha như vậy là ở đây mình có ba mũi móc nè thì tiếp tục bốn chân móc kế tiếp các bạn sẽ chậm lại cho mình liên tiếp hai chân thành một chân nè ta sẽ móc bốn chân móc này hả liên tiếp hai chân chậm lại thành một chân để ta có thể có được hai mũi móc cho cái đoạn này kéo qua ba chân móc trên kim lần thứ nhất tiếp tục lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc kế tiếp kéo qua ba chân móc trên kim lần thứ hai thì như vậy là phần đầu của mình sẽ có cái độ rộng như thế này và cái phần chân trước nó sẽ chừa ra 3 mũi móc ha hàng móc tiếp theo móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại bây giờ mình sẽ kết thúc cái phần đầu của voi nè các bạn sẽ chụm cho mình tất cả các cái chân móc này lại thành một chân ha thông thường thì mình sẽ móc luôn vào chân móc đầu tiên nhưng lần này các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên ha ta sẽ chụm lại các cái chân móc còn lại thôi nè đây ta sẽ chụm lại bốn chân móc còn lại ở đây không có chụm vào chân đầu tiên ha bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai nè kéo qua hai chân móc trên kim lần thứ nhất tiếp tục đâm kim vào chân lần thứ hai kéo qua hai chân móc trên kim lấy lên đâm kim vào chân thứ ba kéo qua hai chân móc trên kim lấy lên và đâm kim vào chân cuối cùng kéo qua hai chân móc trên kim lúc này trên kim của mình sẽ có 5 mũi móc các bạn sẽ kéo lên qua hết chân móc trên kim như vậy là đầu của voi vừa hoàn tất để tạo cái phần vòi các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 6 mũi móc ha hoặc là nhiều hơn số mũi móc này tùy vào cái phần độ dài của các bạn mong muốn á 4 5 và 6 khi được độ dài 6 mũi móc của phần vòi voi rồi á các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích thì lúc này mình sẽ tạo cái độ cong cho vòi voi ha móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân thứ sáu móc một mũi dời để cho phần vòi voi của mình nó được cong lại á, thì chân móc kế tiếp các bạn sẽ bỏ qua cho mình nè và ta sẽ tiến hành đâm kim vào chân kế tiếp á bỏ qua một chân và đâm kim vào chân kế tiếp một mũi dời tương tự cũng bỏ qua chân kế tiếp và móc vào chân kế bên một mũi dời thì lúc này cái vòi voi của mình nó sẽ có cái độ cong lại nè đây nó sẽ có cái độ cong lại và dương mũi móc như thế này ha mũi móc cuối cùng sẽ đâm kim vào chân mũi chậm ở phía dưới chân mũi chậm của cái cụm này nè móc một mũi dời sau đó kéo và cắt len sợi len thường nó đang nằm ở mặt phải của hàng móc các bạn tiến hành lấy kim đâm kim từ sau ra trước vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời sau đó kéo len qua chân móc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 móc vào một mũi kép đơn ở chân móc cuối cùng ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là ta đã có được 5 mũi kép đơn cho ba chân móc ở phía dưới ha đây tiếp tục lên hàng móc kế tiếp móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai các bạn cũng tăng cho mình mũi móc ở đầu và cuối hàng móc nè tương tự như cái hàng móc ta vừa móc đầu tiên ha tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối các chân nằm chính giữa thì mỗi chân làm một mũi kép đơn thì chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai các chân móc nằm chính giữa mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến chân cuối cùng thì chân cuối cùng này móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn ha một và hai như vậy là hàng móc này mình cũng tăng được hai mũi ở đầu và cuối hàng móc hàng móc thứ ba tiếp tục lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba này ta cũng làm tương tự giống như hàng móc phía dưới ha tức là cũng tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nè chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn các chân nằm chính giữa mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến chân cuối cùng thì chân cuối cùng ta sẽ tăng một mũi ở đây móc vào đây hai mũi kép đơn như vậy là ở hàng móc thứ ba này mình sẽ có 9 mũi móc tăng được hai mũi ở đầu và cuối hàng móc nè hàng móc thứ tư thì ta sẽ tiến hành chia cánh ha đây ta sẽ móc tiếp hàng móc thứ tư để chia cánh nè khi ta đã có được 9 mũi móc như thế này rồi thì các bạn sẽ chia đôi cho mình cái số mũi móc này ta sẽ có 4 mũi ở cánh đầu và 4 mũi ở cánh cuối chân móc thứ năm ta sẽ là mũi dời ha móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì cái cánh đầu tiên để tạo được cánh đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình bốn chân móc đầu tiên và ta sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên ha chân móc thứ hai thứ ba và thứ tư sẽ chụm lại cho mình thành một chân nè bỏ qua chân đầu tiên nha thông thường thì ta sẽ móc vào chân đầu tiên nhưng lần này các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên sau đó chụm lại cho mình chân móc thứ nhất á đây ta sẽ bỏ qua chân móc thứ nhất này chân thứ hai thứ ba và thứ tư sẽ chụm lại thành một chân nè lấy len sau đó đâm kim vào chân thứ hai kéo len và hai chân tiếp tục lấy len đâm kim vào chân thứ ba lấy len đâm kim vào chân thứ tư để trên kim có 4 mũi móc như thế này thì kéo len qua hết 4 chân móc trên kim từ đây móc lên 3 mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân móc thứ năm các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi dời ta tạo ra được cánh thứ nhất nè tiếp tục lên 3 mũi xích ở ờ, cái cụm này cũng làm tương tự cho mình giống như cái cụm cánh đầu tiên mà mình móc ha thì ta sẽ có bốn chân móc các bạn cũng móc bỏ qua cho mình chân đầu tiên nè sau đó ba chân cuối cùng chụm lại thành một chân ha ta sẽ bỏ qua cái chân đầu tiên đây đâm kim lần lượt vào ba chân móc cuối cùng mỗi lần đâm kim sẽ kéo len qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len cho mình qua hết bốn chân móc trên kim khi hoàn tất rồi thì móc lên 3 mũi móc xích và đâm kim cho mình ngược lại vào cái chân móc cuối cùng mà ta vừa móc mũi chậm này nè đâm kim vào đây móc một mũi dời sau đó kéo và cắt len thì lúc này cái phần cánh của mình vừa hoàn tất cái sợi len thừa này các bạn cũng đâm kim từ dưới lên trên ha vào chân móc ta vừa móc mũi dời sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau nè như vậy là phần cánh của mình vừa hoàn tất các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc sau đó mình sẽ dùng kim khâu khâu lại cái phần cánh này ở phía sau đuôi của voi á đây ta sẽ tiến hành khâu lại như thế này sau đó sẽ khâu cho mình luôn cái hạt nút vào trong phần thân trước vào cái phần mặt của voi á để mình trang trí ha ở đây mình có móc sẵn một mẫu nón như thế này thì cái họa tiết voi này các bạn có thể trang trí lên phần thân nón như thế này ha đây ta sẽ đặt hai chân của voi lên hai cái hàng móc màu xanh này nè sau đó mình sẽ dùng kim khâu khâu cái phần cánh này lại ha và trang trí thêm mắt cho voi sau khi đã khâu được phần cánh vào đuôi voi cũng như là trang trí mắt cho voi thì mình vừa hoàn tất được một họa tiết trang trí hình bé voi như thế này chúc các bạn thành công